Sinh dung lụa chẹp lụa Chênh thiên hùng, quầy chủ, niên châu chìa, bộ hong nhê, tổng sĩ, chiếu bún tò dung nhê miền, bên tiêu dung, nhiệt tiêu, sinh dung. Lùng đĩa nhê chuang miền à. Ôi chủ dân yêu, nhê hiểu chân chênh thiên hùng, bao dung chênh nín giang làng nhê bùa. Chênh nín, bún chênh nín giang làng hay Ói chủ bùa thiên hùng. Mới dấu nhê sĩ sẽ kênh bùa hông hay Mới nhê cha hén hay Mới nhê vịn vắng, diều nhiễm phai, ánh phua dìa, mới nhê giảm hiền. lùng đĩa nhê chuang miền, bài mời. Niên bua bảo dung chênh mây. Niên bua bảo dung chênh mây như mình. Tai mảng thiên hung dấu như xỉ mà. Niên yếm bà miền bờ đồ dấu tôm bùa hong như xỉ. Niên thiếu khói bên đầu gai. Như bua như ổng thái, yang cháu chia đài yi bua yem wa wei nin châu nhê xì yên yêu nin lồng tôm cha yên liu cún nin nhem chinh chan chan mảng chén mạn phiền ôi ngàn thiên hung vua tẩy mái tùng chánh cằn hô mạn phiền miên à ôi chủ chanh y bua như thiên hung ปุ่นเมียนหมวงตู้ไห่เชงนินเยเฉียบุย นินเบลเจนปุ่นยีบัวใหม่แมงเจียง อย่าไม่ปุ่นยีบัวเยเจ้าใช้เพียดโอทินหูงาเมื่อเขาอีบัวเมื่อสินอีบัวทั้งสินยานนอเมื่อปุ่นอีบัวจุหมูสาวเจน ปุญญบัวจุเสี่ยวเขาทั้งเจาะเทียเยกนไยปุญญบัวเหียไม่ปุนเมียนเกะบ่จ่าเชีย งันยีบัวยิมกองยีบัวจุเจียอวมเจียเตาหืมป่าไม่ต่อยีบัวเทานอมปุงจัวเยเตปุงเยี่ยอ่อยต่อปัวเจียเยกนไยเปียไม่เยเปียว ye ở cháu su ye lạng ye ngàn hòa chỉ vũ trụ quần nan như giang hồ chào ye như duy mấy con chuốt như hòa sẽ ye như duy lạng như ye ở phùng họ chùn như sành khu dầu búa chĩa như cả nái chào chiến và kia dùng câu dầu đang như chìa Yê lồng ngùng câu, chào dùng câu, phùng họ, bùn mây. Ta phan thai, thìn hùng như miền, cún tại muang mà. Yê chiều bùa mây bùa, nên quẩy, yê chầu như xì. Yê hiểu chân thố nên. Yê lùng yê nhê biệt, chênh nên. Thai nên. Sĩ con yê xuôi, chuối yêm yê nhìn hiếu, จียวจุงไม่หมวงเอียมบาทินหงจะเก่งหมวงเอีย นินแป้งนอหมวงเอียตะเกาเยว่า เชงทินหงไวจูนินไม่เกมเอียตะเกาเยว่า นินเจ็บจั่วเย็นห้ำเอียไม่กว่างเอีย